bạn là đây là trái đây là sầu riêng ở vườn của nhà ông Trương Đăng Hiệp ở 169 ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và um, sầu riêng ở đây được dùng phân bón silic Tân Bắc Bắc Giang. Và chúng tôi đã thu thập um, đã mua về đây để chuẩn bị cho cái uh, lễ hội Bexevan à, tổ chức ở Sơn La do Hội nông dân Việt Nam tổ chức và công ty ờ, trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang tham gia cùng với hội nông dân của tỉnh Bắc Ninh để trưng bày một cái ờ, trong một cái gian hàng ẩm thực trái cây dùng tất cả những trái cây này được sử dụng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang được trưng tập về đây để tham gia trong cái lễ hội các xe ban này và ngày hôm nay thì Thanh Tân sẽ bổ thử một quả măng cụ một quả sầu riêng để cho các bạn thấy rằng sầu riêng dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang thực sự là chất lượng cao ngon, hấp dẫn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở đây quả này mình nó đã chín rồi các bạn nhé nó đã chín rồi Đấy. ở đây để mình giờ mình tách ra xem cho các bạn xem là cái cái sầu riêng dùng Silic Tân Phát Bắc Giang nó như nào nhé đấy các bạn thấy đây sầu riêng Hà Lép dùng silic phát vàng ươm vàng như mỡ gà luôn và cái cơm nó dày và các bạn sẽ thấy là cái vỏ này, này. vỏ này nó mỏng này đấy vỏ mỏng này đấy và tôi tự tách tiếp một miếng nữa để xem là nó đây để xem là cái cái sầu riêng dùng silic tân phát bắc giang này quả nó có lây không và các um, muối của nó để xem là nó có à đây đây đây đây đấy đấy các bạn nhé đấy cái cơm của nó như này thế còn cái cái muối bên này thì chưa tách được phải muối này chưa tách được thế lấy dao cho cho vào tách ra đây các bạn tách hộ à ừ. trước mắt thì mình đã lấy cơm của cái này ra mình đã chuẩn bị sẵn một cái hộp với cái cơ của cái Đâu? của một cái hàng hành nữa trước mắt mình sẽ lấy cái muối này và tí nữa mình sẽ ăn thử để cho các bạn thấy là cái sầu riêng dùng phân silic là cơm nó sẽ rất dày hạt nếp sẽ rất ngon các bạn ạ hấp dẫn tuyệt vời luôn mới bổ ra mà đã thơm lức lở các bạn ạ thơm lắm đây cơm của nó đây muối của nó to như thế này các bạn này muối to này đấy bây giờ mình à, sẽ xếp vào đây mình sẽ xếp vào đây lấy cho xếp đấy cái lọc thế này rồi sau đó mình lấy tiếp cái muối này cơm của nó đã vàng này thơm nức lở này và nó lại à, nó không bị lát cơ tức là muối nó không bị lát ấy trong nam thì gọi là cơm ngoài bắc thì gọi là muối nó không bị lát các bạn ạ nó rất ráo nhưng mà ăn nó rất là ngậy cần trong nhà có một trái này thôi thì thơm lứt lở cả nhà luôn đây các bạn này đấy mình lấy nó không được khéo nhưng mà đây muối của nó rất to vỏ mỏng này các bạn thấy vỏ mỏng này đấy giờ mình xếp nó vào đây đấy xong tí nữa mình sẽ ăn thử thơm quá trao ôi thơm tuyệt vời luôn thấy này ăn nó vừa béo này nó vừa ngậy này nó vừa bùi này nó có rất nhiều vị ở trong cái cái cái trái sầu riêng này Đấy. muối của nó rất to các bạn ạ nhỏ mỏng đây các bạn này đây nhá tên muối của nó đây các bạn này ngon không tuyệt vời chưa đấy sau đó mình để tiếp vào đây đấy và bây giờ thì mình sẽ bửa tiếp cái này ra các bạn nhé đây đấy trời ơi tức là trên này là nó có bốn mũi thì được cả bốn luôn tức là dùng cái phân này thì dùng cái silic này thì còn nó nữa này. vâng còn muối nữa còn phần năm muối dùng cái silic này thì nó rất là lây quả lây quả muối to vỏ mỏng thèm quá các bạn ạ vỏ <laughs> mỏng muối to cơm dày vàng cơm và nếu những bạn nào muốn mua sầu riêng ngon sầu riêng sạch hàng chuẩn không dùng thuốc thì chúng tôi sẽ giới thiệu để cho các bạn à, chúng tôi sẽ giới thiệu à, số điện thoại của ông Trương Đăng Hiệp và những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc các vùng lân cận thì các bạn đến tận vườn tự tay hái những trái sầu riêng thế còn à, những bạn ở xa thì có thể ship hàng qua bưu điện mà bưu điện không biết họ có nhận không nhỉ đây đây các bạn nhé thì tôi xoay muối cho bạn thấy này đây này đấy đấy muối đấy ngon không vàng ươm luôn như mỡ gà đấy và bây giờ thì mình phải xếp nó vào đây đấy cái đấy rồi đó đó đó đây đây nó có một cái tí gì này nó không gì cái đấy không làm vâng. đâu đấy muối rất to và tiếp tục mình bở đến cái múi thứ năm mình tách cái múi thứ năm ra các bạn nhé để xem là trên cái quả này trên cái cây này thì trên cái quả này thì nó có đều không các bạn nhé năm múi thì nó có đều không đấy bởi vì Đấy, à, tay ra được mà có những cái quả mà <coughs> bổ ra nó chỉ được một múi thôi Đấy. nó không đều Đấy, nhưng mà đây ấy, đồng silic này bữa mạnh tay ra khi mà mình tách ra như này thì các bạn thấy rằng là cái độ giòn của vỏ này Đấy, tức là vỏ nó rất là giòn ở đây là 5 muối đều nhau các bạn nhé tương đối đồng đều Đấy. 5 muối là tương đối đồng đều này đây đây các bạn nhé đấy 5 muối khá là đồng đều và sau đây thì mình ăn thử Thanh Tân ăn thử để cho các bạn thấy rằng là để xem cái hạt của lá lép như nào và giống um, sầu riêng này là giống G6 G6 là giống um, sầu riêng ngon nhất trong các loại sầu riêng và sau đây mình ăn thử nhé à. uhm. Uhm. <laughs> ngon không thể nói được thơm ngậy béo thơm ngậy béo ngọt ngọt xuất sắc luôn mới cắn vào miếng mà mới tế tận chạm một tí hạt đấy các bạn tiếp tục mình cắn miếng thứ hai các bạn nhé uhm. uhm. ôi ngon quá các bạn ạ ngon chưa từng thấy có thể nói rằng chưa khi nào mà mình được ăn một miếng sầu riêng ngon như thế này và bây giờ bây giờ mình sẽ cậy cái hạt này ra cho các bạn thấy nhé nếu mà để ăn hết thì các bạn chờ hơi lâu và sau đây chúng tôi cậy ra để cho các bạn thấy là cái cái hạt của nó như nào tách cái dọc cái kia xong mở bừa ra thế là xong đây đây các bạn này muối thì to như này đấy muối thì to như này nhưng mà hạt thì bé này. hạt lép các bạn này ừ. hạt bé xíu các bạn này hạt bé xíu cơm thì dày ngọt thơm nước nở ngon lắm các bạn ạ thật tuyệt vời này, muối thì to thế này nhưng mà hạt thì bé muối thì to đấy muối to này như cái lược các bạn này to như là một củ khoai luôn muối to như một củ khoai đấy nhưng mà hạt thì lại bé xíu như thế này đấy ngon không các bạn rất tuyệt vời mà ở trên trên quả này có 5 muối thì 5 muối tương đối đồng đều bằng nhau và nếu những bạn nào mua sầu riêng à, dùng ờ, phân bón silic ừ, tân Pháp bắc giang thì chúng tôi sẽ cho các bạn số điện thoại của ông trương đăng nghiệp à, ờ, ở củ chi thành phố hồ chí minh để các bạn tiện liên hệ có thể ship hàng có thể đến tận vườn trực tiếp tham quan ăn thử và trải nghiệm ở trên một cái diện tích là 10.000 mét vuông là trồng rất nhiều loại cây Đấy. và nhân đây thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn là <coughs> hay là thôi thôi đã quay cái này riêng à, vâng chúng tôi vừa bổ xong cho các bạn à, xem và ăn thử cái sầu riêng à, của nhà ông à, Trương Đăng Hiệp ở Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh để các bạn thấy rằng à, sầu riêng dùng silic thì múi to cơm dày à, cơm vàng Ờ, và ăn rất là béo ngậy và cũng như là độ thơm nước lở và hạt thì lép vỏ thì mỏng mã thì đẹp ở đây các bạn có thể thấy là cái cái gai đây ạ à. đây nhá mình có thể thấy là gai nó nó thưa như thế này này đấy thì khi mà những bạn mà đi chọn dầu riêng thì các bạn nên chọn những cái gai thưa quả lây thì ờ, nó mới muối nó mới to và cơm nó mới ngon được thì tất nhiên cơm ngon thì còn phụ thuộc vào giống nữa nhưng mà nếu như các bạn gặp những cái sầu riêng mà đặc biệt là sầu riêng dùng silic tân phát thì gai nó như thưa như thế này đấy trông các bạn trông cái vỏ đây thì biết là cái múi của nó to cỡ nào và vỏ mỏng này vỏ mỏng này thì cơm nó sẽ được nhiều và uh, cơm khi mà dùng silic thì cơm nó vàng nó ngậy được rất là ngon thì ăn một miếng có thể là nhớ cả đời luôn các bạn ạ và cũng uh, nhà ông Trương Văn Hiệp này còn một cái à, sản phẩm nữa là măng cụt thì sau đây thì mình sẽ bổ thử một trái măng cụt cho các bạn để các bạn xem là măng cụt dùng silic tân phát xem nó ngon như nào nhé đấy thì khi mà đi mua ấy thì các bạn nên lựa là những cái trái măng cụt mà cuống nó vẫn còn tươi cuống vẫn còn tươi trái to lặng trái nhỏ cũng được to to nhỏ đều được nhưng mà cuống vẫn còn tươi thì chứng tỏ là măng mới hái và nếu như mà măng màu à, vàng vàng trắng trắng vàng vàng thì măng còn xanh và cái này thì là nó đang nó vẫn còn xanh thì ngay ngày mai ngày kia mới ăn được các bạn ạ đấy còn như trái chín như thế này chín như thế này hoặc là trái như thế này đây trái này thì là đã chín rồi đã ăn được rồi các bạn ạ và để biết rằng măng cụt dùng xin uh, ờ, ngon như thế nào thì mình bổ thử cho các bạn để các bạn thấy là cái trái măng dùng simic simic tân phát thực sự là ngon hấp dẫn và chất lượng cao đây sau khi bổ trái măng ra thì vỏ mỏng này vỏ mỏng này các bạn nhìn thấy vỏ mỏng này và cơm cơm thì nhiều cơm nhiều và nó to như thế này thì mình ăn nó sẽ được nhiều hơn Thế nếu như mà cái măng cụt mà vỏ nó dày uh, ruột nó nhỏ cơm hay còn gọi là ruột nhé trong nam gọi là cơm ngoài bắc gọi là ruột nó nhỏ thì mình ăn thì nó sẽ không được bao nhiêu và chắc chắn là nó sẽ không được ngon đâu các bạn ạ và những cái măng mà à, dùng cái cái cái um, kích thích hoặc là dùng phân bón dùng đạm nâng kali nhiều thì cái vỏ nó thường là dày và cái ruột nó ít và như vậy ăn thì nó chất lượng nó không ngon và cái vệ sinh an toàn thực phẩm nó không được cao Đấy, thì sau đây tôi thử à, để ăn cái chén măng này xem là cái chén măng này như nào nhé đây các bạn này nếu mình bổ nếu mình bừa hết ra đây mình đây tôi bừa hết cho các bạn thấy này đấy là cơm nó trắng này đấy. tức là cơm với con gọi là ruột đấy nó trắng như thế này nó trắng mà nó rất là ngon như thế này nhìn rất là hấp dẫn các bạn ạ à xin phép các bạn à, thân thử nhé à. ôi ngon vô cùng các bạn ngọt thơm và có một cái vị à, rất tuyệt vời không chua mà rất ngọt mà ngon đấy mà cơm nó giòn ăn cơm và sau đây thì mình sẽ đến với cái trái cây của vợ cây nhà ông Nguyễn Quang Ngô ở ấp 18 gia đình xã Bảo Quang à, thành, phố Long, thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai và trên diện tích là 6.000 mét vuông trông chung được dùng silic tân phát Bắc Giang trái đều các bạn nhìn thấy này 10 trái đều như một đây là trông trông thái và đã được chúng tôi à, mua về đây để chuẩn bị cho cái lễ hội à, Vexeman như chúng tôi đã nói và sau đây tôi sẽ bổ thử một trái chôm chôm cho các bạn xem là chôm chôm dùng silic có ngon không nhé này đây cái cuống bứt mãi mới được các bạn này nó rất là dai cuống khi mà mình đưa con dao vào cắt ấy, thì mình thấy là cái vỏ của nó nó rất mỏng các bạn ạ mà nó giòn đây đây các bạn này thấy này đấy cái vỏ của nó rất là mỏng và cái cơm của nó to thế này nó phải gần bằng quả trứng gà so các bạn ạ đấy nó phải gần bằng quả trứng gà so đấy và sau đây tôi sẽ cắt thử ra cho các bạn để xem là thấy là cái cơm này xem cái hạt của nó thế nào các bạn nhé mình tách ra cho các bạn thấy quả này nó cũng chưa được chín cắt đôi cũng được cả cắt cả hạt nước được cắt hạt nó hơi khó đây các bạn này đây như thế này thì cái cùi của nó còn dày hơn cả cùi vải um, còn hơn cả là là là um, vải của lục ngạn nhé đấy hơn nhãn đồng hương yên hạt bé xíu các bạn này hạt bé xíu cùi thì dày như thế này đấy tức là um, dùng cái ừ. sinic tân phát này thì cơm trắng nó cho cái cơm trắng cơm nhiều hay còn gọi là cái cơm này nó to cái phần cơm nó to hay là gọi nó cùi cái cái cái, cái ruột nó to đấy và cái củ nó dày vỏ thì nó mỏng tan như thế này đây đây mình có thể thấy là vỏ nó mỏng tan các bạn này vỏ mỏng tan như thế này đấy trông nó dâu ria này mình cứ nghĩ là cái vỏ nó dày nhưng mà thực ra cái vỏ nó rất là là mỏng và nó giòn lắm khi mình đưa con dao mà mình cắt mình thấy nó giòn nó không bị dai như là cái cái cái trôm trôm mà dùng phân bón thông thường và cái cơm của nó thì xuất sắc luôn đây các bạn này cơm lên các bạn này đây một cái quả như cơm như thế này thì các bạn có thấy rằng nó to bằng cái cái quả trứng gà so không thì ăn một quả nó đã đã rất đã rồi đấy và sau đây thì tôi ăn thử để cho các bạn thấy được cái cơm này nó ngon như nào nhé ừ. Ừ. ngọt vô cùng luôn các bạn ngọt ngon vô cùng luôn Và nếu như những bạn nào mua chôm chôm thái sạch ngon, chất lượng cao thì hãy liên hệ chúng tôi sẽ cho số điện thoại của ông Nguyễn Quang Ngô. À, chúng ta sẽ đến vựa trái cây này, đến miệt vườn này để thăm. Các bạn có thể đến thăm, ăn thử và à, cảm nhận được cái chất lượng Silic ờ, của chúng tôi còn nếu những bạn nào mà mua ship qua bưu điện thì sẽ liên hệ cùng với số điện thoại của ông Nguyễn Quang Ngô chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại ở đây còn đây là những trái mít của nhà bạn Nguyễn Hòa Hiệp ở ấp ở ấp Hưng Nghiệp xã Hưng Lộc huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai những trái mít dùng silic à, mít này thì nó nhỏ thôi các bạn đây nó nhỏ to nó theo giống nhưng mà quả nó lây đều các bạn này lây đều này lây đều đấy và gai nó lì như thế này thì múi mít của nó sẽ múi nó rất to và nhiều múi ít sơ đúng và cái mít này thì nó chưa chín các bạn ạ cho nên là chưa thể bổ cho các bạn xem được đấy và nhà bạn à, để chúng tôi lấy à, cái bưởi da xanh của nhà bạn Nguyễn Hoài Hiệp nhé để cho các bạn thấy là bưởi da xanh và đây là bưởi da xanh của nhà à, bạn à, Nguyễn Hòa Hiệp ở ấp Hưng Lộc ở ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai dùng à, phân bón silic tân bát Bắc Giang cho bưởi da xanh Đấy. trên những trái bưởi mà có trọng lượng khoảng 2 kg rưỡi đến 3 kg trên một quả dùng silic tân phát ruột đỏ ruột đỏ tôm mướt và ráo đây các bạn có thể thấy này tôm mướt nhìn thì khô nhưng ăn lại rất nhiều nước và cái bưởi da xanh này ăn rất ngọt còn muốn biết rõ cụ thể là ờ, cái vườn bưởi này đẹp như thế nào sai như thế nào chất lượng cao như thế nào thì mời các bạn vào à, trang youtube để xem là cái bưởi ờ, dùng Sinic ờ, Tân Phát Bắc Giang của nhà ông Nguyễn Hòa Hiệp ở um, huyện thống nhất tỉnh Đồng Nai như nào thì các bạn sẽ rõ hơn ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu sơ qua thôi các bạn nhé đây những múi bưởi đấy to như này có kém gì cái lược không các bạn này múi rất đều múi này múi rất đều nhau cái chỗ này nó là 5 múi đấy đấy một hai ba chỗ này bốn múi đấy nó rất là to rất là ngon như thế này đấy và đây múi của nó to và nó dày múi các bạn này nó dày múi này nó rất là dày múi như thế này để tôi lột cho các bạn này đây nó dày múi như này này đây nó dày múi như này các bạn nhé dày này đấy ruột đỏ mà không có hạt nó khác với da xanh của miền bắc miền bắc mình hay trồng chung với này bưởi diễn cho nên nó bị à, lai tảo cho nên là nó có hạt còn bưởi da xanh ở trong miền nam thì nó không có hạt nhưng mà uh, cho dù bưởi nào thì dùng silic tân phát bắc giang thì đều mang lại cho trái to um, vỏ mỏng múi dài và dày và uh, ruột thì ngon ruột đỏ cho bưởi da xanh ruột tôm vàng tôm đỏ cho bưởi da xanh tôm vàng trong buổi diễn bởi uh, um, uh, ờ, diễn tôm vàng hoặc bởi đường chín sớm thì nó sẽ rất là ngon các bạn nhé và sau đây tôi ăn thử một miếng này cho các bạn cảm nhận để chỗ này tôi đã ăn một chút rồi để nó rất dày muối như này các bạn này Đấy, cái phần này là tôi đã ăn thử rồi các bạn ạ à. Đây. Nó dày muối như thế này thì các bạn à, có thể quay dọc để cho thấy nó dày muối này như này mình ăn thì nó rất là rơi nó được nhiều nó rất là ngon và sau đây tôi ăn thử nhé để xem cái bưởi da xanh dùng Sinic trồng tại à, Đồng Nai như nào uhm. ngọt lắm các bạn ạ ngọt thơm tôm giòn đây tôm này tôm mỏng nước như này các bạn này tôm mọng nước rất là ngon đấy ngọt thơm tôm giòn không có một chút đắng nào không có chút he nào rất là ngon tuyệt vời như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn một số trái cây đặc sản của miền Nam dùng Sinic Tân Phát Bắc Giang trong những năm qua và ngày hôm nay thì đã được chúng tôi à, trưng tập về đây để chuẩn bị cho cái lễ hội Bexava ở Sơn La do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức như chúng tôi đã trình bày và chương trình này thì à, một số doanh nghiệp đã được sẽ được đối thoại với Thủ tướng và để biết được rằng um, những trái cây dùng Sinic Tân Đất Bắc Giang mang lại không chỉ giá trị, trị dinh dưỡng cao mang lại uh, cho mẫu mã của quả đẹp chất lượng ngon mà à, giúp bà con bán được giá thành cao thì ngoài một phần nữa mà không thể thiếu được là tất cả những nông sản này à, khi dùng silicon vét băng giang thì nó giảm thuốc bảo vệ thực vật cho nên khẳng định với các bạn là đây là những sản phẩm dùng silicon phát à, là những sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm và à, cái ờ, những cái sản phẩm này thì cũng mang lại cho bà con có một cái thu nhập rất là lớn và đã làm nên thương hiệu cho các chủ vườn à, để giúp các chủ vườn à, có những cái à, thương hiệu của riêng mình xây dựng những cái thương hiệu của riêng mình ví dụ như là sầu riêng măng cụt của nhà ông Trương năng Hiệp ở Củ Chi ở trong ở 169 à, Củ Chi xã xã Phú Hưng xã Phú Mỹ Hưng xã Phú Mỹ Hưng huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh là đã làm nên thương hiệu ở đây là các bà con đã đến hàng ngày hàng giờ đến thăm vườn và mua trái cây ở đây rất nhiều và trái cây ở đây là ngon nổi tiếng và vườn trôm trôm này thì cũng ngon nổi tiếng xuất sắc của của thành phố Long Khánh và đã làm nên tên tuổi của ông Nguyễn hoa ngô và bưởi da xanh bưởi da xanh cũng như là mít đã à, làm nên thương hiệu của bạn Nguyễn Hòa Hiệp ở xã ờ, ở huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai thì à, nếu như để biết rõ hơn thì mời các bạn vào trang YouTube tên đường link là công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang để các bạn xem từng video trải nghiệm trên vườn này khi mà chúng tôi đến thăm vườn và hái trái cây từ trên cây bổ trước ống kính để cho các bạn xem là trái cây ở đấy ngon thực sự như nào còn ngày hôm nay chúng tôi làm tổng hợp một cái video này cũng để giới thiệu đến các bạn uh, có những cái địa chỉ tin cậy để mua sản phẩm trái cây đồng thời là hiểu thêm về phân silic tân phát và uh, đồng thời là các bạn sẽ được thưởng thức những trái cây ngon hấp dẫn là trái cây của Việt Nam mình ngon hấp dẫn khẳng định là hơn hẳn những trái cây của nước ngoài mình không cần phải đi đâu xa mà chỉ cần ăn những trái cây dùng xí mức tân pháp thì các bạn sẽ cảm nhận được chất lượng tuyệt vời của chúng tôi và đến đây thì um, chúng tôi sẽ kết thúc video này cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm nếu các bạn có thắc mắc về phân bón silic tân phát bắc giang hoặc là các bạn muốn liên hệ để à, đến mua sản phẩm nông sản trái cây ở những địa chỉ trên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 mọi chia sẻ cũng như là nếu các bạn thấy rằng video của chúng tôi hữu ích thì các bạn nhớ nhấn cho chúng tôi xin một like nhé và mọi những nguồn cổ vũ động viên của các bạn thì giúp chúng tôi sẽ làm nhiều clip hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa. Cuối cùng thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.